ghi nhận là 80 lính Mỹ gọi là bị tiêu diệt còn phía bên Mỹ thì ông Trump ông đứng lên ông bảo mọi thứ vẫn ổn chúng ta có lực lượng quân sự mạnh nhất mọi thứ vẫn tốt đẹp thì chuyện gì diễn ra ngay lập tức thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay là một ngày đỏ lửa sàn gọi là gì đó à, khối ngoại bán ròng tới hơn 175 tỷ còn sao ta còn điểm VN Index thì giảm hẳn gọi là giảm hẳn một đống luôn giảm 9,9 điểm luôn xuống dưới mốc 1950 luôn có điều gì sẽ xảy ra tiếp theo điều gì sẽ xảy ra giá dầu hôm nay thì tăng cao quá trời cao một uh, gọi là những cái đồng tiền khác những cái đồng trú ẩn khác như là đồng yên nhật cũng tăng này rồi giá vàng cũng tăng này vậy những ngày tiếp theo chúng ta nên làm sao đúng không chuyện gì sẽ xảy ra thì uh, bây giờ cái quan trọng nhất là động thái tiếp theo của Mỹ sau khi họ đánh giá thiệt hại họ có tiến hành công kích lại hay không nếu mà không thì thường hoàng sẽ thiên về cái giả thuyết là có khả năng là họ sẽ không công kích lại nữa đâu à, họ sẽ không công kích lại nữa đâu không dạy gì mà tự nhiên phát động chiến tranh ra đánh nhau cả không dạy gì mà phát động chiến tranh ra đánh nhau cả vậy với những người đầu tư thì lúc này nên làm gì lúc này đầu tiên là bạn nếu mà bạn đang giữ những cổ phiếu mà những cổ phiếu gọi là sao ta những cổ phiếu mà biến động nhanh mạnh thì nên cắt giảm thiệt hại những cổ phiếu mà gọi là hàng nóng đó thì nên bán bớt đi một phần hai và mình bình tĩnh mình quan sát động tháng tiếp theo của Mỹ à, hôm nay tất cả các thị trường từ gọi là từ Âu tới Á tới Mỹ đều đỏ lửa hết và cái này là một cái thử gọi là lâu rồi nó mới diễn ra khi mà Mỹ vừa mới không kích một cái là bên kia bắn lại liền hai bên gọi là như kiểu đang đang muốn đánh nhau đến nơi nó gọi là nó là một cái thứ mà lâu lắm rồi mới xảy ra căng thẳng như vậy thì chúng ta nên đầu tiên là giảm bớt những thiệt hại nguy hiểm vì không biết là nó sẽ còn tiếp diễn xấu như thế nào thì luôn có hai trường hợp một là tốt lên hai là xấu đi thì trong trường hợp xấu đi thì mình mất nhiều hơn nên dù sao nó nếu mà nó tốt lên thì ngày mai cũng nên cắt giảm bớt đi vì mọi thứ chưa biết được thế nào ha đó là vài cái quan trọng nhất bây giờ thời điểm bây giờ tiền mặt phải là vua tiền mặt phải là vua ở những cái thị trường khác thì họ có thể mua gọi là mua gọi là mua mua hàng hóa mua các thể loại đó nó có những cái gọi là giao dịch giá dầu giao dịch các thể loại ở thị trường hàng hóa thị trường bông vải thị trường gọi là tiền tệ mình thì mình chỉ có mỗi thị trường chứng khoán thôi đó là cái hoạt động quan trọng nhất ok thì uh, vừa rồi hoàng vừa mới chia sẻ với bạn thật là nhanh những cái hành động mình nên mình nên gọi là mình nên ứng biến trong cái lúc mà cái sự bất ngờ nó xảy ra như thế này à, nhớ nha hãy gọi là lưu ý là tài khoản bạn những cổ phiếu nào là cổ phiếu nóng thì phải cắt 1 phần 2 nó đi 1 phần 2 tất cả các cổ phiếu nóng những cổ phiếu nào mà an toàn không bị biến động mà không bị ảnh hưởng thì có thể bình tĩnh bình tĩnh xem xét ok rồi xin chào hẹn gặp lại